à, tôi sẽ uh, chia sẻ một vài cái câu chuyện đầu tư thì à, qua cái việc đó bạn sẽ thấy rằng là mình à, nên à, đầu tư như thế nào và đầu đầu tư vào đâu ha thật ra là cái câu chuyện đầu tư đó đó là ừ, tất cả đều bắt nguồn từ cái ý tưởng ha ví dụ như rằng bạn thấy ở ngoài kia mọi người đầu tư thì uh, cũng nếu mà bạn đơn giản bạn chỉ cần là ví dụ bạn có tiền bạn nghĩ đơn giản là bạn nghe lời môi giới môi giới giới thiệu bạn cái dự án này bạn là có tiền bạn thấy vừa đủ với cái tình hình tài chính của mình thì bạn là đầu tư à, đó cũng là một cách nhưng mà để như là tốt hơn để phát triển hơn trong cái việc mà kinh doanh nói chung là kinh doanh luôn chứ không phải là đầu tư thì bạn là sẽ xem xét à, một vài cái ý tưởng ví dụ như rằng là tôi có một vài người bạn ha thì ờ, thay vì ờ, nếu mà họ có thể là họ sẽ làm cái công việc là họ sẽ xây những cái nhà lên hay xây những cái khách sạn lên và sẽ cho thuê hoặc việc mà quản lý từng cái khách sạn đó ờ, và, và phát triển lên thì một người bạn của tôi thì anh ấy đã phát triển cái app app đó thì dùng để cho thuê bất động sản cho thuê những cái căn hộ cho thuê những cái khách sạn ở Đà Nẵng thì cái công việc của anh là kết nối với tất cả những cái à, chủ khách sạn hay những chủ những cái à, bất động sản đó để tất cả mọi thứ là họ sẽ tự đầu tư hết từ A tới Z à, từ việc mà xây khách sạn lên tới trang trí nội thất và tất cả mọi thứ ở trong đó việc của anh ấy là chỉ là um, tạo ra cái app và uh, chạy marketing quảng cáo kéo khách và quản lý tất cả những căn hộ ở trong đó và khách hàng chỉ cần vào đó và họ sẽ lựa chọn thì uh, nếu mà là À, chủ nhà hay là những cái chủ khách sạn thì họ đôi khi họ tự một mình họ cũng không biết là phải làm như thế nào để có thể là uh, bán được cái sản phẩm của mình ha à, cho thuê được cái à, việc đó cái việc mà là cho thuê được một trăm phần trăm cái ờ, sản phẩm của mình thì cũng không phải là chuyện đơn giản như nếu bây giờ có một cái đơn vị nào đó họ sẽ à, cùng hợp tác với mình để họ sẽ chạy marketing họ quảng cáo mình chỉ việc là mình sẽ set up những cái việc đó thôi thì đó cũng là một cách à, mình suy nghĩ à, để làm cái việc đó ha thì à, cái cái cái bạn mà đó làm cái app đó xong thì bạn sẽ đi kết nối với tất cả những cái khách sạn à, to nhỏ ở tại Đà Nẵng thì bạn đã phát triển một cái công việc kinh doanh của mình à, cũng là cũng là bất động sản cũng là đầu tư vào cái bất động sản nhưng mà đầu tư vào công việc kinh doanh ha hoặc là à, có một à, ví dụ khác như là à, cũng có một à, một người bạn khác của tôi ha thì thay vì là những cái nhà đầu tư thì họ sẽ như trước kia là à, mọi người thường làm theo cái cách là ví dụ mình đi mua một căn nhà xong mà mình sẽ à, mình sẽ ví dụ mình nhắm cái nhà đó ở trong à, mình nhắm cái cái cái phân khúc của mình ví dụ mình chỉ mua căn nhà khoảng là 4 5 tỷ ở à, khu vực nào đó ha rồi sau đó là mình mua hoặc mình xây lên hoặc là mình sửa và mình bán thì nếu mà chỉ làm cái việc đơn giản như vậy thì cũng có khách nhưng mà thời gian nó sẽ lâu ờ, thì ờ, nếu mà bạn phát triển nó thành một cái công việc kinh doanh ha và một cái business thì những nhà đầu tư khác họ vẫn uh, thích hơn tại vì có thể là tạo ra dòng tiền thì bạn ấy làm cái cái cách như sau thay vì uh, đi mua và uh, xây mua những cái căn nhỏ và căn nhà nhỏ và sửa lại thì bạn uh, có thể là bạn sẽ mua ờ, bạn đưa ra cái tiêu chí là chọn cái bất động sản ví dụ như là ờ, đất thì phải diện tích như thế nào đó để cho nó vừa vẹn vừa vặn với tất cả những là được bao xây được bao nhiêu phòng ở trong đó rồi hoặc là mua những căn nhà À, căn nhà nát cũng được hoặc căn nhà có một số tầng rồi thì có thể là cơi nới lên à, đủ cái đáp ứng cái cái tiêu chí của bạn thì bạn sẽ mua ha rồi à, thì khi mà mua những cái ừ, căn nhà như vậy ở những cái khu vực mà như tiêu chí đã đề ra thì bạn sẽ xây lên xây lên thành những căn hộ căn hộ mà có thể ở, ở những cái khu mà vực gần trung tâm để có thể là cho thuê được uh, cho những người mà người ta đi làm thì người ta thuê người ta đi làm cái chuyện đó ví dụ như bây giờ bạn nói rằng là covid nó rất là khó khăn à, người ta sẽ cắt giảm tiết giảm tất cả mọi thứ nhưng bạn nên nhớ rằng là nếu còn làm việc tại à, thành phố Hồ Chí Minh bạn không có đủ tiền à, để mua nhà để ở thì bắt buộc phải thuê và những người mà làm việc tại Sài Gòn thì họ bắt buộc họ phải thuê và cái chi phí đó là bắt buộc phải có thì à, bạn bắt đầu đã đầu tư vào cái phân khúc đó ha và khi mà uh, làm xong những cái căn hộ như vậy thì bạn à, bạn uh, kết hợp với lại à, những cái đơn vị mà thiết kế nội thất luôn mua những cái à, nội thất có thể là nhập thẳng từ Trung Quốc qua hoặc là set up từ ban đầu luôn thì tất cả mọi thứ nó nó rẻ và nó sẽ fix lại luôn và với cái diện tích đó thì trong đó nó có cả à, phòng ngủ à, phòng tắm hay nhà bếp hay tất cả mọi thứ ha đầy đủ tiện ích cho một cái gia đình hai vợ chồng một đứa con ở ha thì à, cái khi mà bạn à, làm xong cái việc đó thì sẽ có một đội hoặc là chính bản thân bạn sẽ kết hợp với một đội khác để để cho thuê ha hút người vào cho nó đầy sau đó là bạn sẽ bán luôn cả một cái business đó à, để cho những cái nhà đầu tư họ vào ví dụ tất cả mọi thứ đã set up sẵn và họ chỉ vào là họ bỏ tiền ra và họ chỉ uh, tiếp tục mà chạy cái business đó thôi thì ờ, đó cũng là một cách rất là hay tại vì ờ, thường là mọi người sẽ không biết cách làm như thế nào nhưng mà nếu bạn kinh doanh nếu mà bạn mà ờ, đầu tư thì bạn mà làm tất cả mọi thứ như vậy và đi bán lại cũng là một cách và hoặc là một cái ví dụ khác về cái ý tưởng đầu tư hay là ý tưởng kinh doanh thì ví dụ như là bạn cũng nghĩ rằng là trong bất động sản cũng vậy có thể là à, mua sỉ bán lẻ thì cho thuê à, bạn sẽ thuê sỉ và bạn sẽ cho thuê lẻ lại ví dụ như là à, có một số bạn à, sẽ mà thuê những cái tòa nhà có cả mấy trăm phòng và sau đó thì à, bạn à, sẽ đi cho thuê lại à, phần bên dưới mặt bằng thì sẽ cho thuê mặt bằng ở bên trên là bao nhiêu phòng sẽ cho thuê à, ví dụ à, tầng nào sẽ có giá như thế nào ha tất cả mọi thứ nói chung mới là khi mà đã làm những công việc này thì phải đề ra những cái tiêu chí à, thuê như thế nào à, giá nào thì lấy được à, tại khu vực nào và khi mà cho ra cho cho cho thuê lại á, thì sẽ như thế nào thì à, tôi thì lúc mà nói chuyện với các bạn và chính bản thân bạn của tôi ha cũng làm cái dịch vụ đó và bạn ấy chia sẻ rằng là cái việc cái dịch vụ này cái cái lợi nhuận rất là cao à, cái việc mà thuê à, cho thuê này có thể đem lại lợi nhuận khoảng 25 à, tới 30 phần trăm một tháng ha thì cái việc à, đó nó cũng ờ, không phải là quá phức tạp nếu mà bạn có thể làm được từ A tới Z thì tốt còn không thì bạn sẽ làm cái việc mà bạn có thể kết hợp với những ờ, đơn vị họ làm những cái dịch vụ đó và có thể là bạn sẽ à, dùng một cái đơn vị khác họ sẽ đi tìm nhà cho bạn chẳng hạn hoặc một đơn vị khác sẽ à, đi à, quảng cáo hoặc và một cái đơn vị khác sẽ quản lý và một cái đơn vị khác hả, sẽ vận hành chẳng hạn ha thì nói chung là bạn là phải tính toán tất cả những cái việc đó làm sao cho nó hợp lý nhất và có thể đem lại lợi nhuận cao nhất à, đó là một vài cái ví dụ tôi muốn chia sẻ về cái ý tưởng À, đầu tư hoặc ý tưởng kinh doanh ha thì tất cả ờ, đều là ý tưởng mình có thể là trong một cái ờ, thị trường mình cảm thấy rằng là ở cái thị trường đang cạnh tranh gay gắt quá thì mình sẽ nghĩ ờ, cách nào mình có thể là thay đổi một vài cái tiêu chí nào đó hay một vài cái dịch vụ nào đó để cho nó tốt hơn và có thể là đem lại lợi ích cho khách hàng nhiều hơn thì họ sẽ sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của mình à, đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng là nó có thể giúp ích cho các bạn trong cái việc mà đi đầu tư cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo